Nokia N73 máy tính đa truyền thông bỏ túi 3.2 megapixel đầu tiên với ống kính Kazai chuyên nghiệp. Công nghệ kết nối không dây cho phép bạn chia sẻ cả thế giới sống động một cách dễ dàng. Nokia N73 chụp ảnh nhà nghề chia sẻ điêu luyện.